lục cung nương à, sắc phong trầu lục cung nương à, vốn dòng lệnh tộc sinh trên à, non ngàn Giang là nơi cát địa chín tư ngàn Tụ khí là nơi chúa tiền vâng lệnh ý nhơi ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, đang bê ngọc ra ngoài bàn loan đêm hôm xuống trần gian báo mộng trần thị nương tâm động bào thai mùa thu tháng chín lẻ mười chúa khác người trần gian đôi thông uyên ra chiều hơn hờ cả bản làng mừng rỡ xiết bao mới hay như ý sợ cầu ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý. cầu đến y nâng niu ngọc ngày cháu à, chuốt vàng chốn phòng ngoan đêm mơ à, ngày dưỡng dục đặt tên chầu mẹ lục cung nương gương chầu sao khéo phi phương bầu nước trong leo lẽo trách ông chẳng già sao khéo vần vơ vô tình ép uống lòng lòng tớ ờ, hay đâu con tạo lên ni cớ cớ gì lập tức thì ngày đôi mươi tháng chín mùa thu về xa lành hồn hương thung huyền sầu thảm nhớ thương ý ai làm nhớ thương bùi ngùi trong dạ ruột quằn quặn đau trải bấy lâu thiên đình sai xuống hết hạt rồi giờ gót về tiên trầu còn thương nhớ thương thề đồng làm lễ dâng nhang dâng lên cho tới mười phương độ trì tay dâng nhang miệng miệng từ y ý, ý, ý, à ơi à thắm dịu dàng bước ra cô nàng cả dâng bông dâng hoa cô đôi tươi tốt nết na ưa nhìn cô nàng ba dạo cánh hồ tiên ý, ý, ý à ơi à trầu múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài tay cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa những song tinh sau đầu sông ngân hà ý, ý, ý à ơi à về hội mua là về đây múa ca trên sườn trang tối linh hài hoa dạo chơi khắp nơi lên mây thương đồng loan giá về đây suối sâu ta lội tung tăng đồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa hương thanh đồng loan giá về đây trên ngàn gió cuốn rung cây cất cao tiếng hát hòa vàng câu ca cất cao tiếng hát nhớ thương huyền ai dấu thiêng hiền tích trong à, miền chín tư tục truyền lưu đề ngàn truyền a à, lưu để ngàn thu a nhân dân thôn ấp con thu giặc nguyên xuân sang mở hội đua thuyền đi ngờ sớm hôm mai ai sầu lên đỉnh núi hóa thân tức thì sắc ra ban vang lừng tam cõi sầu lục ngàn trói lọi trời nam trong đêm tấp nập sửa sang nấp sửa sang lối lên sông hóa lại càng thanh cao vào năm kỷ mão anh hào ý, à ơi à